Dạ vâng, xin uh, kính chào quý nhà đầu tư của VNDirect đã đến với chương trình nhịp đập thị trường ngày 11 tháng 11 năm 2021. Em xin giới thiệu em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên phân tích của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ở VNDirect. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là có anh Bùi Lê Văn là trưởng phòng quản lý tài sản của VNDirect sẽ giúp các uh, quý nhà đầu tư giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi về diễn biến của thị trường, xu hướng ngành hay là của một số cổ phiếu tiêu biểu cũng như là cổ phiếu được quan tâm nhiều trên thị trường như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay là sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là phần phân tích về diễn biến trong phiên ngày 11 tháng 11 ngày hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần nhận định của chuyên gia đến từ anh Văn và phần thứ ba sẽ là phần hỏi đáp và trả lời với cả các quý khách hàng, quý nhà đầu tư của VNDirect. Trước khi được bắt đầu chương trình thì em xin giới thiệu về khóa học đi trade như các anh chị có thể thấy trên màn hình ở đây. Đó là khóa học trực tuyến sẽ giúp các nhà đầu tư có thể cải thiện được cái khả năng giao dịch của mình trong ngắn hạn cũng như là tìm những cái cơ hội đầu tư có hiệu suất vượt trội thì các anh chị có thể truy cập vào đường link diacademy.vndirect.com.vn em để ở trong phần chat thì có thể tìm hiểu thêm về khóa học này. Mình sẽ được học trực tiếp về các chuyên gia của VNdirect và mình có thể nhận được chứng chỉ Trader Pro sau 2 tháng tham gia khóa học. Các anh chị có thể tìm hiểu thêm qua đường link ở trên này. Vâng, em cũng xin bắt đầu phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay luôn. Đó là phần chia sẻ về nhận định của thị trường ngày hôm nay. Như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình thì hôm nay chúng ta có một phiên giảm điểm 2.67 điểm xuống ờ, mức 1462.35 trong phiên hôm nay với thanh khoản gia tăng rất là mạnh lên đến hơn 38.000 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào diễn biến thì bắt đầu thị trường bắt đầu mở cửa lúc 9 giờ với một mức tăng khá là tốt đã đến lúc lên đến 1469 điểm. Tuy nhiên thì áp lực bán bắt đầu gia tăng khoảng 10 giờ sáng và chỉ số đã có những lúc chạm về đến mức 1450 điểm. Nhưng sau đấy thì lực cầu xuất hiện lại vào khoảng 10 rưỡi giúp chỉ số đóng cửa phiên buổi sáng ở quanh mức ờ, uh, 1460 điểm. Buổi chiều diễn ra với ờ, lực mua xuất hiện khá là tốt và đã có đến lúc đến đầu giờ chiều chỉ số đã đạt đến 1470 điểm. Nhưng sau đấy thì lực bán lại bắt đầu xuất hiện dần ở sau 2 giờ chiều giúp cho à, khiến cho chỉ số giảm điểm và giảm 267 điểm trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào phần phân tích thị trường thì chúng ta có thể thấy là các mã cổ phiếu giúp uh, VN Index tăng điểm ngày hôm nay là gồm có GVR hay là Vietcombank, Thế giới di động, Novaland, uh, ờ, DIG và PLX. Chúng ta có thể thấy là có khá là nhiều mã bất động sản xuất hiện ở trong uh, nhóm đóng góp tích cực vào thị trường ngày hôm nay. Ví dụ như là Novaland, DIG, Nam Long hay là Phát Đạt hay là Khang Điền ở đây. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu đóng góp tiêu cực vào cái diễn biến của chỉ số index ngày hôm nay là có Hòa Phát, Vinhomes, Gas, Công Thương, MB. Chúng ta có thể thấy là có khá là nhiều ngân hàng xuất hiện ở trong đây như là Công Thương, MB Bank, Sacombank, OCB hay là MSB. Cũng là diễn biến chung của ngành ngân hàng khi chúng ta thấy là uh, phiên hôm nay là một phiên diễn biến khá là xấu với uh, khá là nhiều ngân hàng ở trên thị trường. Phiên hôm nay lại là một phiên thanh khoản gia tăng rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy là ở trên sàn HOSE là giá trị giao dịch là đã đạt 36.000 tỷ hơn so với cả phiên giao dịch hôm trước đến 8.000 tỷ để cho thấy được là dòng tiền vẫn đang chảy vào thị trường rất là mạnh mẽ ở thời điểm này. Nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy là uh, như em đã nói buổi sáng là mở cửa rất là tích cực khi mà số mã tăng điểm là chiếm đến 55% nhưng sau đấy thì lực bán xuất hiện rất là mạnh đỉnh điểm là vào 10 rưỡi sáng là đã có lúc là đến 65% số mã ở trên thị ở trên thị trường là giảm điểm. Và sau đấy thì mặc dù là lực mua có xuất hiện trở lại nhưng nhìn chung thì thị trường ngày hôm nay cho thấy là số mã giảm điểm là nhiều hơn chiếm ưu thế hơn so với cả số mã tăng điểm trong ngày hôm nay. Phiên hôm nay là một phiên bán dòng rất là mạnh của khối ngoại khi khối ngoại bán đến gần 1.200 tỷ. Chúng ta có thể thấy điều đấy xuất hiện rõ rệt nhất là ở cổ phiếu Hòa Phát khi mà à, Hòa Phát đã bị bán dòng đến 289 tỷ trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì Vinhomes cũng bị bán dòng đến 150 tỷ. Gex bị bán, bán dòng 122 tỷ. VND bị bán dòng 103 tỷ hay là đất xanh bị bán dòng 89 tỷ. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy có một số mã được mua vào ngày hôm nay của khối ngoại đó là Khang Điền được mua dòng 54 tỷ hay là cổ phiếu VCI chứng khoán bản Việt được mua dòng 15 tỷ. Vietcombank cũng được mua dòng 11 tỷ trong ngày hôm nay. Quay trở lại với diễn biến thị trường thì chúng ta có thể thấy là index mặc dù giảm 2.67 điểm trong ngày hôm nay tương đương với 0,18%. Ở diễn biến VN30 chúng ta có thể thấy là VN30 có một cú giảm mạnh hơn, giảm 9.43 điểm tương đương với 0,62% để cho thấy là lực bán đang diễn ra rất là mạnh ở nhóm vốn hóa lớn. Thanh khoản của nhóm VN30 ngày hôm nay cũng đạt hơn 13.000 tỷ, cải thiện rất là tích cực uh, so với cả những hôm trước. Nhưng mà ở VN30 diễn biến của VN30 thì xấu hơn so với index rất nhiều để cho thấy là cái lực bán ở nhóm vốn hóa lớn là vẫn còn rất là lớn để cho thấy là dòng tiền hiện tại là đang chảy tốt vào các nhóm penny hay là nhóm mid cap nhiều hơn là vào nhóm ờ, large cap. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào nhóm VN30 diễn biến ở đây thì chúng ta có thể thấy là nhóm trụ thứ nhất của VN30 là nhóm ngân hàng hôm nay là có một phiên giảm điểm khá là nhiều. Chúng ta có thể nhìn ví dụ như là ACB là giảm 1,2% hay là BIT cũng giảm Hiếm hoi có ngân hàng nào tăng, Vietcombank là ngân hàng duy nhất đi ngược lại xu hướng trong nhóm VN50 khi tăng 0,7% và đóng cửa ở mức 98.3 trong ngày hôm nay. Nhóm trụ thứ hai ở trong VN30 đó là nhóm Vingroup. Chúng ta có thể thấy ở đây là nhóm Vingroup hôm nay có phiên giảm điệp. Vincom ờ, Retail giảm 1,9% xuống 30.3. Cổ phiếu VIX của Vingroup là giảm nhẹ 0,1% và cổ phiếu Vinhomes bị khối ngoại bán dòng khá là mạnh, giảm 1,3% xuống 81.5. Nhóm trụ thứ ba trong VN30 đó là nhóm thực phẩm đồ uống thì chúng ta có thể thấy ở đây Masan hôm nay giảm 0,5% xuống 146.9 hay là Sabeco hôm nay giảm 1,1% và Vinamilk hôm nay ở ờ, uh, Vinamilk là đã giảm 0,1% giảm nhẹ xuống 89.6. Vừa rồi cũng là phần tổng hợp lại thị trường, diễn biến của thị trường trong ngày hôm nay phiên 11 tháng 11. Uh, ờ, em xin phép được nhường lại uh, mic cho anh Văn để anh Văn có thể chia sẻ thêm với cả quý nhà đầu tư về diễn biến cụ thể hơn của diễn biến thị trường cũng như xuống một số nhóm ngành em xin mời anh Văn ạ à, xin chào Nguyên xin chào tất cả anh chị em đã tham gia chương trình nhận định thị trường ngày hôm nay thì nếu mà đơn giản mà mình nhìn vào vn không á, thì mình sẽ thấy là cái trạng thái thị trường nhìn rất rõ là thanh khoản thị trường tăng rất cao cuối phim thì có rút chân trở lên, lên lại nhìn đến mọi người nhìn đến chung với mình thôi đến thì có rút chân trở lên lại thì nhìn là thấy vẫn rất bình thường thanh còn cao nè đến rút chân nè ừ, đó tương tự như cái phiên mà thanh còn cao của ngày 3 à, tháng 11 đó, đây là hai cái hai cái hai hai trạng thái ngày giao dịch mà mọi người nên lưu ý là một ngày ở đây à, một ngày tiếp theo là ngày ở đây thì ở đây không sau đó thì mình đi phân lớp các phân lớp các vốn hóa đi thì mình sẽ chuyển xuống mình coi vốn hóa của những cái nhóm đó ví dụ trong nhóm viên 30 thì mọi người thấy là nhóm viên 30 đây mọi người thấy trạng thái rất yếu nếu mà so sánh với so sánh với viên index so sánh viên index uh, ờ, mình qua cái trạng so sánh đi thì mọi người mình để dưới là viên index thì mọi người sẽ thấy vấn đề của nó là đây viên 30 đây Vintex thì mọi người thấy cái vấn đề của của v, VN in của VN30 ấy, là không có hút được dòng tiền không có được dòng tiền mà sức bật rất là kém trong khi VNDex thì đã bật vượt đỉnh đúng không còn VN30 thì mãi chưa vượt được VN30 mãi chưa vượt được vậy so sánh với nhóm vốn hóa Midcap thì các bạn thấy như nào Midcap thì các bạn thấy hoàn toàn câu chuyện ngược lại câu chuyện ngược lại đây là giá bắt đầu bứt phá khỏi và tăng rất mạnh từ đầu tháng 10 từ ống 10 tăng cho đến bây giờ vẫn đang duy trì là tăng và nếu mà về chỉ số thì nó đang khoảng gần 2.000 điểm và nếu về nhóm small cap thì mình nghĩ là còn cao hơn nữa có một cái thống kê mà hôm nay mình có các bạn chờ để mình mình, mình chia sẻ mọi người thử là hôm nay mình có mình có mình có làm thì uh, mọi người để mình chia sẻ cái phần đó cho mọi người là cái chỉ số về tâm lý thị trường mà mình có thiết lập thì uh, ờ, nó thể hiện một vấn đề như vậy uh, đây cái chỉ số tâm lý thị trường uh, cho đến ngày ngày 10 tháng 11 là VNDex nó đang tâm lý của nhà đầu tư tham gia thị trường đang rất là lạc quan nó tới 94 điểm và tiếp cận gần 100 điểm nhưng mà nhìn vô các phân lớp các phân lớp nhóm ngành đó hoặc các phân lớp vốn hóa cổ phiếu thì mọi người lại thấy là uh, vốn hóa lớn không lên vốn hóa lớn không lên nhưng mà lại tại sao tâm lý của toàn bộ thị trường rất là quan thì có đầu bắt đầu mình sẽ check ra các phân lớp thì mọi người thấy vâng thấy trạng thái này phân lớp nhóm nhóm small cap á, thì chỉ số tâm lý á, thì rất là cao tâm lý 98 điểm mid cap 97 điểm large cap là có 84 điểm rồi còn VNDAX là 94 điểm sau khi các bạn ngó lại trong những cái ngày trước ví dụ ngày 27 tháng 10 đi 27 tháng 10 là hầu như là ở mức khoảng 88 trung bình là 80 điểm nhưng mà nhóm PlayScap vẫn là thấp nhất và kéo dài cho đến bây giờ hầu như nhóm PlayScap vẫn là vùng thấp nhất PlayScap vẫn là vùng thấp nhất 80 80 là 84 này. thì ở đây có sự trỗi dậy tiến bộ lên từ nhóm gì nhóm Mixcap bắt đầu từ ngày từ ngày 27 là có 85 điểm thôi nhưng sau đó bắt đầu tăng lên 94 99 93 là khi sụt giảm của ngày 3 tháng 11 đúng không thì đến như bây giờ là 97 98 chứng tỏ là cái đà tăng giá của thị trường hiện tại cái đà tăng giá và tâm lý thu hút dòng tiền ở đây ở đây nó tập trung chủ yếu từ nhóm miscap là chính từ nhóm miscap là chính thì bắt đầu mình qua mình phân tích nhóm miscap miscap miscap ở đây là chính thì khi mà nhìn vô miscap thì mình thấy là ok những ai mà làm dưới nhóm cổ phiếu miscap hoàn toàn là là là là có một cái cơ hội có một cơ hội giao dịch rất ấn tượng rất ấn tượng đây vậy các bạn sẽ kiểm tra cùng với mình thực ra là trong nhóm miscap này thì nó có những cái cổ phiếu nào mà nó đáng quan tâm đúng không mọi người ờ, đó là cái phần mà diễn biến thị trường mà mình dần dần mình, mình chia sẻ để bóc tách ra cho mọi người thấy là cái thị trường đang nó đang hình thành giao dịch như thế nào Ờ, trước khi đi vào nhóm Miscap thì mình có mình sẽ có một cái cái chia sẻ nữa về trạng thái thị trường đây là khung giờ đi đây là khung giờ thì trong khung giờ này khi các bạn các bạn để ý nè các bạn để ý trong cái phần là nhóm vốn hóa lớn đi ví dụ nhóm uh, ờ, VN30 Index thì các bạn thấy là giao dịch thì thanh khoản ngày càng cao lên giao dịch ngày càng càng cao lên nhưng mà bản chất của nó là dòng tiền nó càng ngày càng bị bán ra ngày càng bị bán ra thì dẫn đến là vừa là chỉ số tâm lý ở đây là không cao vừa là dòng tiền thanh khoản cao nhưng mà định nghĩa thanh khoản cao ở đây là dòng tiền bị bán ra dòng tiền bán ra rút ra và có một thực tế nữa là tất cả công ty chứng khoán đều đang rất là căng nguồn margin ở VND cũng y chang như vậy và nhiều khi là hạn chế rút sức mua của mọi người nữa thì khi mà trạng thái như vậy xảy ra thì dẫn đến là cái động lực mà tiền để mà đẩy cổ phiếu nhóm viên Vinamilk tăng thì không có đó thứ nhất là tăng của nhóm viên Vinamilk không có cái vấn đề quay lại là nhóm midcap thì sao ở ví dụ small cap đi đây là chart cổ small cap thì các bạn thấy là nó cũng bị gì nó cũng bị rung lắc bởi yếu tố thị trường đặc biệt là ví dụ đây là thời điểm ngày 3 tháng 11 này rung rất mạnh đúng không sau đó hồi lại thì cái trạng thái này nó sẽ nó nó vẫn hút dòng tiền thanh khoản bắt đầu vẫn cao trở lại và hút dòng tiền thì những phiên bán hay thì cái lực bán rất là mạnh nhưng sau đó ok vẫn duy trì là tăng à, đảm bảo là dòng tiền vẫn còn ở miscap thứ hai là uh, của small cap còn đối với trạng thái của miscap thì sao miscap duy trì đều dòng tiền vẫn liên tục vào không có hiện tượng không có hiện tượng thoát ra luôn thì nếu mà xét trong dữ liệu quá khứ thì thấy là rất rõ rồi nhóm mid cap đang rất là mạnh nhóm mid cap đang rất là mạnh vậy mình mới quay lại là uh, trong nhóm mid cap như vậy thì có những cái cái trường hợp nào ấn tượng mà mình nên quan tâm thì mình sẽ dò dò trong nhóm mid cap để chia sẻ với mọi người mid cap đây trong mid cap thì bắt đầu mình sẽ check một cái uh, gọi là uh, biến động trong khoảng 4 ờ, năm ngày trở lại đây đi thì các bạn kiểm tra trong 4 năm ngày trở lại đây thì hầu như hầu như nếu mà xét T, T cộng 4 nha T cộng 4 của nhóm ờ, Miscap thì các bạn thấy là uh, khá nhiều cổ phiếu mà vốn hóa trung bình đang tăng mạnh trong thời gian vừa qua và nó liên quan đến nhóm cổ phiếu bất động sản rất là nhiều nè nhìn ở CEO là cổ phiếu bất động sản này và nhìn mà LTG là cổ phiếu bất động sản STG liên quan đến ờ, liên quan đến ờ, cổ phiếu ờ, của KBC này cũng bất động sản à, không phải STG là kho vận miền Nam là công ty liên quan logistics rồi Long Điền này. rồi công ty mẹ của cộng một cổ đông của Vindy này. Hoàng Anh Gia Lai này. rồi những doanh nghiệp như bất động sản như là CCI này đó thì các bạn nếu mà kiểm tra vốn hóa lớn đi hôm nay những cổ phiếu là giao, giao dịch hàng đầu thì các bạn thấy là ví dụ Nam Kim thì đang giảm nhưng cổ phiếu khác trong nhóm này mà đang tăng mạnh thì có là FLC nè, Long Điền nè, rồi dưới đây có Hòa Bình nè, Hòa Bình trong thời gian qua cũng tăng rất mạnh thì nó dẫn đến là cơ hội nó xuất hiện ở những nhóm vốn hóa trung bình cơ hội nó đang xuất hiện ở nhóm vốn hóa trung bình vậy khi mà sắp tới các bạn cần quan tâm giao dịch thì nên giao dịch nhóm cổ phiếu nào thì câu chuyện đặt ra là thứ nhất là nhóm ngành thì nhóm ngành thì nó có uh, một là bất động sản một là bất động sản thì các bạn kiểm tra nhóm bất động sản có những cái phương án nào nó hấp dẫn thì các bạn quan sát thì mình cũng quan sát thị trường mình cũng giao dịch cùng với mọi người thì các bạn chỉ cần là quan sát trong giai đoạn vừa qua nhóm bất động sản có những cái cổ phiếu nào đang là hoạt động tích cực thì các bạn liệt kê ra ví dụ đây là những cổ phiếu hoạt động tích cực của nhóm bất động sản thì có như KBC hôm nay tăng mạnh này DG tăng nè FLCB đó là những cái doanh nghiệp đang hoạt động tích cực của nhóm bất động sản là đây có đó. rồi cái thứ hai nữa là nhóm uh, dầu khí hưởng lợi từ gì hưởng lợi từ việc là giá dầu thế giới bất, ừ, vẫn tiếp tục tăng thì khi mà kiểm tra như vậy thì các bạn sẽ ra những cái phương án mà nó hôm nay thì không phải là một ngày của cổ phiếu dầu khí nhưng mà mình nếu mà kiểm tra lại trong khoảng mấy ngày qua thì các bạn thấy là T cộng 4 thì khá nhiều cổ phiếu dầu khí đang lợi T cộng 4 thì khá nhiều cổ phiếu như cổ phiếu đang lợi lợi rất ấn tượng và trong đó thanh khoản cao thì có BLX nè BSL và tốc độ tăng giá rất mạnh nè BLX hôm nay vẫn tăng nè rồi trong đó cổ phiếu vốn hóa lớn thì có như BVS cũng tăng nè đó BVS đang cố gắng vượt đỉnh nè vượt đỉnh trong vòng là nhiều năm của BVS đúng rồi nhiều năm của BVS từ xưa nhờ của BVS rồi thứ hai là như BVD nè VVD là đã vượt đỉnh 4 năm nè, đã vượt đỉnh 4, 4 đến 5 năm nè từ năm 2016 đến giờ đang bứt phá lên nè ở BVD nè rồi à, cổ phiếu thứ tiếp theo như là PSR đi PSR thì các bạn cũng thấy là uh, vẫn duy trì xuống tăng nè vẫn duy trì xuống tăng sau khi vượt đỉnh nó vẫn duy trì xuống tăng đây là nhóm thứ hai thì uh, ngoài bất động sản uh, rồi đến uh, dầu khí thì các bạn cứ tuần tự các bạn liệt kê lên những cái nhóm ngành như vậy nó sẽ là những cái những cái cơ hội giao dịch của mình thì có khá nhiều có khá nhiều cái danh mục ví dụ chứng khoán thì nó cũng ra chứng khoán lần vừa rồi khi mà thị trường mà duyệt mà nhiều ngàn tỷ như vậy thì các bạn bắt đầu lựa chọn được những cái doanh nghiệp chứng khoán mà nó tăng giá mạnh nhất ví dụ như là vừa vừa qua thì VND tăng giá rất mạnh mẽ đúng không mọi người VND tăng giá rất mạnh mẽ và chờ một dịp điều chỉnh của VND không để các bạn có thể tiếp tục là tham để xem xét chứng khoán là một cơ hội giao dịch nhưng ngược lại nhưng ngược lại vậy những cái nhóm ngành nào mà tiêu cực ảnh hưởng thị trường trong suốt thời gian qua thì có là nhóm sắt thép ví dụ đây mình kiểm tra sắt thép thì mọi sẽ ra liền luôn hầu như các cổ phiếu sắt thép trong T cộng 3, T cộng 4 trong suốt xuyên suốt thời gian qua đều giảm và nó nằm ở những cổ phiếu hàng đầu luôn nha ví dụ như Nam Kim là giảm 8 phần trăm Hoa Sen giảm 6 phần trăm rồi hòa phát giảm 5 phần trăm nè các bạn con hòa phát hôm nay hòa phát hôm nay có rủi ro gì hòa phát hôm nay bắt đầu xuất hiện rủi ro là giảm qua vùng MA trung hạn và hình thành đà giảm thì nó xuất hiện gì nó có xuất hiện cái việc là dòng tiền bị bán ra thanh khoản cao và dòng tiền bị bán ra nó dẫn đến thúc đẩy giá giảm thì hôm bữa thì mình có mình có chia sẻ mọi người là cũng không lo lắng gì về Hòa Phát đúng không nếu các bạn xem xét nó một khoảng tích sản dài hạn nhưng mà hôm nay nhưng mà đến hôm nay thì khi mà giá bắt đầu suy giảm hơn cái vùng MA 50 thì mình bắt đầu phát một tín hiệu cảnh báo đối với mọi người là hãy nên thận trọng đối với những ai mà dược ngắn hạn hãy nên thận trọng khi mà giá xuyên vào vùng vùng MA trung hạn để các bạn quản trị rủi trong ngắn hạn đối với tài khoản của mình đó đó là một số cái chia sẻ về thị trường ờ, mà mình gửi đến mọi người Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ thị trường vừa rồi của anh Văn. Ờ, giúp các nhà đầu tư có thể uh, phân tích và nhìn được ra những cái nhóm ngành mà dòng tiền đang hiện đang chảy vào đâu như anh Văn cũng có nói thì mọi người uh, hãy tập trung vào những dòng những cơ hội ở những cái cổ phiếu vốn hóa vừa, dòng mid cap khi mà dòng VN30 hay là dòng large cap là đang có dấu hiệu là bị bán ra. Và cũng uh, anh Văn cũng đưa ra những cái quan điểm về những cái dòng uh, cổ phiếu mà mọi người có thể chú ý tới, ví dụ như là Ờ, các cổ phiếu nhóm vốn hóa trung bình ở các dòng bất động sản hay là dầu khí cũng như là nên cẩn trọng với cả những cổ phiếu ở nhóm sắt thép như anh Văn cũng vừa đưa ra ví dụ của Hòa Phát vừa rồi. Vâng, trước khi chúng ta đi sang phần tiếp theo của chương trình là phần hỏi đáp với cả chuyên gia thì em xin phép được chia sẻ lại với những quý nhà đầu tư vừa tham dự chương trình nhịp đập ngày hôm nay về khóa học đi trade là khóa học ở giao dịch chứng khoán giúp các anh chị có thể nâng cao khả năng giao dịch trong ngắn hạn của mình tìm những cái cơ hội đầu tư vượt trội trên thị trường và các nhà đầu tư thì sẽ làm được làm việc với cả các chuyên gia của VN Direct để mình có thể nâng cao khả năng của mình cũng như là nhận cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi hoàn thành khóa học. em xin phép được để lại đường link ở dưới phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi trên diacademy.vndirect.com.vn về khóa học. Ngoài ra thì ờ, với những câu hỏi ờ, với với với trường hợp là những câu hỏi là có thể là hôm nay không được trả lời kịp thì em cũng xin phép được để lại uh, đường link uh, của tư vấn đầu tư ở trên này để các anh chị có thể tiện tham khảo m.mi tư vấn uh, à, m.mi gạch tư vấn vn direct để các anh chị có thể hỏi đáp trao đổi với các chuyên gia vn direct về những cái cơ hội những cái thắc mắc trên thị trường của mình Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đó là phần hỏi đáp chia sẻ với chuyên gia thì em xin được bắt đầu luôn với cả câu hỏi đầu tiên em có thấy ở đây là rất là nhiều nhà đầu tư đang có câu hỏi về việc mua gia tăng với cả cổ phiếu cụ thể ở đây là cổ phiếu OCB cũng như là nhiều nhà đầu tư đang hỏi về điểm mua của các cổ phiếu ngân hàng như là Techcombank hay là MSB thì anh Văn có thể đưa ra quan điểm của mình về nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng như là các cổ phiếu đang được quan tâm như là OCB, MSB, Techcombank loại những cổ phiếu là đang có dấu hiệu giao dịch uh, không tích cực lắm trong những phiên gần đây. Vâng ạ. Um, có một cái so sánh là khoảng ờ, hôm ờ, hôm chia sẻ ngày ờ, khoảng 9 tháng 11 đúng không Nguyên là anh có nói về cổ phiếu ngân hàng thì có so sánh là những cái cổ phiếu ngân hàng nào mạnh gọi là mạnh hoặc là yếu hơn so với chính chỉ số của đó ví dụ đây là chỉ số của nhóm cổ phiếu ngân hàng nhé thì khi các bạn coi cái chỉ số ngân hàng này các bạn sẽ thấy một đặc thù này đây là giai đoạn tháng 8 này. đây là vùng đỉnh có thể có rồi đến hiện tại là tháng 11 thì các bạn thấy là không cần so sánh với chỉ số VN Index thì các bạn đã biết là chỉ cổ phiếu ngân hàng đang yếu so với thị trường rồi vậy nếu các cổ phiếu ngân hàng khác đang so sánh cùng thì các bạn thấy là nếu mà nhìn vào đồ thị này thì các bạn thấy một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày hôm nay là ngày thứ sáu cổ phiếu ngân hàng giảm điểm hôm nay là ngày thứ sáu cổ phiếu ngân hàng giảm điểm thì khi mà kiểm tra như vậy xong thì các bạn nếu mà làm một cái đơn giản là thống kê giao dịch của các cổ phiếu ngân hàng trong thời gian qua thì các bạn thấy là rất rõ luôn là thằng nào mà giảm mạnh nhất thì thằng đó là rủi ro nhất ví dụ giảm mạnh nhất thì có OCB tại vì sao OCB giảm đơn giản là OCB trong cả nhóm ngành nó nó bị suy yếu OCB OK tăng lên rất là tốt sườn thành xuống tăng thì áp lực chốt lời của ACB OCB xuất hiện áp lực chốt lời của OCB đang xuất hiện mình thấy là áp lực chỗ lời xuất hiện rất là mạnh mẽ và làm cho dòng tiền bị sụt giảm đối với trường hợp này thì khi giảm lại giá test lại vùng cái vùng đã vượt đó thì nó lại mở ra cơ hội cho mọi người nhưng các cổ phiếu khác trong cùng ngành thì sao thì đây ví dụ SB cũng hay giảm về cổ phiếu rất nhiều nhà tư hay thấy SB giảm về cổ phiếu tức là khi mà thống kê xong các mọi người thấy gì ồ những cổ phiếu mà hình như là do đoạn vừa rồi tích cực của nhóm ngân hàng lại là những cổ phiếu giảm mạnh nhất SB giảm mạnh đúng không OCB cũng vừa rồi mạnh và giảm mạnh BVB cũng vừa vượt vừa vượt xong rồi xong rồi quay lại test lại thì những thằng nào tăng vừa rồi thì hóa ra là dòng tiền nó không đều không bền nên nó bị quay trở lại nó bị bán thì như đây MSB luôn mọi người thấy là dòng tiền vào nhưng mà dòng tiền cảm thấy là nó không hiệu quả nên vào xong rồi thoát ra nên suy ra luôn suy ra dòng tiền mà khoảng ngày 3 tháng 11 sau đó mọi người hỏi là dòng tiền nó có vào tiếp tục ngân hàng hay không sau khi một phiên tăng giá của phía ngân hàng thì mình xin thưa mọi người luôn là nó vào xong đến hôm nay khoảng 3 ngày trở lại là hầu như nó bán ra hết để quay trở lại cổ phiếu bất động sản để quay trở lại cổ phiếu bất động sản và nhóm ngành midcap và nhóm vốn hoa lớn gọi là nhóm midcap để mà tiếp tục là câu chuyện là cơ hội giao dịch nó nằm ở đâu thì khi mà kiểm tra tiếp thì mọi người thấy là khá nhiều cổ phiếu nó đang giao dịch trong vùng không có xu hướng của nhóm ngân hàng nên dẫn đến nên dẫn đến trả lời cho tất cả mọi người đối với tất cả mọi người đang sở hữu cổ phiếu ngân hàng nha nếu các bạn đang sở hữu những cổ phiếu mà đang còn xu hướng như OCB, BVB, MSB hoặc là Tiên Phong Bank để Tiên Phong Bank thì các bạn thì các bạn phải xác rõ là nó đang ở trong giai đoạn điều chỉnh nên là các bạn phải chờ là giá xem xét coi giá nó có bật lên lại lại từ vùng hỗ trợ hay không để bạn quyết định là còn tiếp tục nắm giữ còn đối với các nhà đầu tư mà đang nắm giữ cổ phiếu ngân hàng và đang trong trạng thái không có xu hướng ví dụ ví dụ nha ví dụ Techcombank là không có xu hướng VB là quay lại nền thì tốt nhất là các bạn nên chờ để bán ra và tập trung dòng tiền đầu cơ của mình mình đang nói dòng tiền đầu cơ nha vào những cổ phiếu mà đang có xu mạnh mẽ của thị trường và là đang đang đang trong giai đoạn mà được ừ, thị trường ủng hộ để các bạn tối hóa cái việc đầu tư của mình hơn à, đối với đó là nhóm ngân hàng thì uh, còn những chi tiết về các cổ phiếu trong đây ví dụ các bạn hỏi là uh, CTG mình nắm giữ thì không SHB hoặc ACB nó mang tính chất là là là không khả thi khi mà trả lời hết cho mọi người nhưng mình sẽ view cho mọi người là uh, trạng thái mà các bạn nắm giữ mà không có xu hướng ví dụ liên việt các bạn thấy là ờ uh, tính là nó cũng đâu có đã hình thành xuống tăng đâu cái này một nhịp hồi xong bây giờ dòng tiền nó kéo lại thì vì của bạn là ok cánh răng mà bạn nên bạn còn nếu cảm thấy sót quá thì các bạn có thể bán một phần hai bán một phần để mình chuyển dòng tiền của mình bắt đầu tập trung những cơ hội tối ưu hơn tại vì hiện tại dòng tiền nó nó dẫn đến là nó đang tập trung vào nhóm mạnh nó vẫn sẽ tiếp tục mạnh và nhóm yếu thì nó vẫn yếu đó đó là câu trả lời của anh về nhóm ngân hàng à, nguyên đơn Vâng, em xin cảm ơn anh Văn vì phần trả lời vừa rồi và qua đây thì các hy vọng là các nhà đầu tư cũng hiểu được cái quan điểm của anh Văn về xu hướng của nhóm ngân hàng cũng như là việc mình nên tập trung cơ hội với cả những nhóm ngành có xu hướng hấp dẫn hơn hiện tại so với cả nhóm ngân hàng vốn là một nhóm đã tăng rất tốt trong nửa đầu năm nay. À, tiếp theo câu hỏi của chúng ta là câu hỏi về chiều nắm giữ lộc trời và chiều mua HT1 của nhà đầu tư Văn Phúc ạ. Ờ, đối với lộc trời, lộc trời thì liên quan đến việc là nhóm lương thực thực phẩm luôn. Lộc trời thì nhìn vào thì mọi người thấy rất rõ là nó đang hình thành xu hướng, nhưng mà xu hướng của lộc trời nó không mạnh. Xu hướng của lộc trời thật sự không không mạnh và không muốn tượng. Nên là các bạn hãy xác định là các bạn đầu tư dài hạn đó, thì các bạn hoàn toàn có thể tích lũy uh, vẫn theo xu hướng của lộc trời được. Nhưng mà đầu cơ ngắn hạn đó, thì cơ hội giao dịch ở lộc trời nó không nhiều cơ hội giao dịch ở lượt trời nó không nhiều tại vì thanh khoản của nó tương đối là, là trung bình yếu dòng tiền không thu hút nên là nó phù hợp cho việc là các bạn xem xét đây là một cơ hội đầu tư hơn là một cơ hội giao dịch nếu mà đã vào đầu tư thì các bạn nên đi sâu về tìm hiểu doanh nghiệp này nó có lợi thế cạnh tranh gì để nó tạo ra cái value cái gọi là pin an toàn cho các bạn phương pháp ở đây là value investing nó sẽ phù hợp hơn là là giao dịch theo xu hướng à, cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì nhỉ Nguyên nhỉ Cổ phiếu thứ hai là HT1 anh ạ. À nhóm vật liệu xây dựng. Nhóm vật liệu xây dựng thì mọi người sẽ có một cái tham khảo ở đây. Tham khảo ở đây là nhóm vật liệu xây dựng nó sẽ đi nó sẽ đi đồng thời với nhóm sắt thép luôn nha. Ở đây là đây là đồ thị của nhóm vật liệu xây dựng material VN Material thì nó nó đơn giản là các bạn sẽ thấy nó khá giống đồ thị của nhóm sắt thép thì nhóm sắt thép đang suy yếu là do là giá giá sắt thép thế giới đang suy yếu rồi ờ, nên những anh chị nào mà nắm giữ cổ phiếu sắt thép thì lưu ý chuyện đó giúp mình là hiện tại giai đoạn không phải là cơ hội giao dịch ở nhóm sắt thép còn nếu các anh chị cần mà tư vấn xử lý bán nó như thế nào cho hiệu quả thì các bạn nên làm việc trực tiếp với người kê bài của mình thì khi, mà các bạn request với người kê ờ, với người kê bài thì người kê bài sẽ làm việc với bên trung tâm tư vấn đầu tư để đưa ra cái giải pháp cho các bạn nó phù hợp hơn rồi ờ, đối với nhóm cổ phiếu xi măng ví dụ như hạt tiên mục à team một các bạn sẽ thấy là ok các bạn thấy là đang hồi phục và vượt đỉnh nó ấn tượng đúng không nếu đúng tại vì xu hướng của hạ tiên nó đang lên xu hướng của hạ tiên đang lên vậy các bạn sẽ tham khảo gì tham khảo giá xi măng thế giới nó đang như thế nào tại vì hà tiên một cộng với BCC cộng với BCC thì có khả năng xuất khẩu được và xu hướng tăng của BC1 lẫn uh, của hà tiên một lẫn BCC vẫn đang ở trong xuống lên và nó nó xuất hiện từ đó nó sẽ từ vùng điều chỉnh bật lên nên hiện tại trạng thái cổ phiếu của nhóm ngành xi măng đang cực hơn so với nhóm, ngành sắt sắt thép và cơ hội giao dịch của bạn vẫn còn nếu như các bạn đang có thì các bạn nắm giữ nắm giữ không cần mua thêm còn các bạn chưa có thì hoàn toàn là có thể là ví dụ ở đối với BCC thì hoàn toàn là canh giá đang ở vẫn đang ở trong vùng điều chỉnh mà các bạn có thể mua từ từ nhưng lưu ý là giá đã tăng một thời gian rồi nên những cái điểm mua này các bạn không thể mua với tỷ trọng cao được các bạn nên mua với tỷ trọng thấp thôi và là giao theo xu hướng thì cái quan trọng là phân bổ tỷ trọng thì đối với Hà Tiên một cũng như chang như vậy Hà Tiên một thì mạnh mẽ hơn so với BCC vì đã tăng rất mạnh từ vùng hỗ trợ vật lên rồi và đang tiếp cận cái nửa nửa trên bên trên của giá nên các bạn cần chờ một nhịp nhịp retest lại để rõ ràng hơn rồi các bạn hãy giao dịch theo xu hướng đối với Hà Tiên một đó xong nhóm xi măng và nhóm vật liệu xây dựng luôn là bao gồm sắt thép luôn đối với các anh chị nào mà nắm giữ cổ phiếu sắt thép thì hầu như là mình đã chia sẻ rồi là những cổ phiếu như hoa sen nam kim thì đều không có cơ hội trong giai đoạn vừa qua thì chỉ duy nhất các bạn uh, cần nắm giữ là hòa phát thì hôm nay chẳng thấy hòa phát đang xuyên xuống dưới vùng 54.5 là cái vùng đỉnh cũ cộng với là, là hỗ trợ của ờ, khoảng trong giai đoạn tháng 10 thì đến bây giờ thì trạng thái này nó đang suy yếu và nằm dưới đó rồi thì các bạn đối với các bạn giao dịch ngắn hạn đó để tối vốn thì các bạn thể bán ra các phần giao dịch ngắn hạn còn phần mà các bạn đầu tư dài hạn thì các bạn có thể là là, là vẫn tiếp tục nắm giữ được nhưng tất cả những người mà dựa theo xu hướng thì buộc phải bán đó là cái chia sẻ về nhóm sắt thép và xi măng luôn dạ vâng à, tiếp theo ờ, em thấy ở đây là các nhà đầu tư đang có câu hỏi khá là nhiều câu hỏi về nhóm cụ thể là nhóm bất động sản công nghiệp về xu hướng nắm giữ của một số cổ phiếu như là Long Hậu, SSC hay là KVC thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm của anh với ờ, nhóm bất động sản khu công nghiệp ở trong giai đoạn này của thị trường không ạ? Ok, câu hỏi thì thực ra là cái vấn đề này là một vấn đề mọi người rất quan tâm từ nhóm bất động sản công nghiệp thật sự là dần vượt qua lời rất nhiều ví dụ nha nhóm vốn hóa trung bình nhỏ là ITA tăng rất mạnh ITA vừa qua tăng rất mạnh đó thứ nhất là ITA thì tăng mạnh DTD cũng tăng mạnh luôn thì DTD bắt đầu là có gì có quỹ đất ở khu um, khu Hà Nam như khu Hà Nam bắt đầu là được uh, bàn giao và cho thuê không bắt đầu cho bắt đầu cho thuê thì uh, dẫn đến cái cái cái đà tăng giá của DTD rất mạnh mẽ và đây là một cổ phiếu mà hiện tại trong nhóm trong nhóm bất động sản một trong những cổ phiếu bất động sản công nghiệp vẫn duy trì đà tăng giá rất mạnh mẽ là từ khi khởi điểm của sóng bất động sản công nghiệp là từ 2019 2020 đó, DTD cái thứ hai là ví dụ check theo đà tăng đi thì mình có là VGC VGC thỏa điều kiện về thanh khoản luôn VGC vẫn đang tăng mạnh thì BGC có những quỹ đất và vừa làm vật liệu xây dựng mà vừa có quỹ đất luôn uh, uh, thì xu vẫn đang lên thì dẫn đến là mọi người chỉ cần là tập trung cổ phiếu này và follow theo xu hướng của BGC để tìm một cái điểm mua thôi tìm một điểm mua để các bạn giao dịch theo thì <clears throat> thì nó sẽ là một cơ hội giao dịch cho các bạn rồi tiếp tục là IDC IDC thì có một số thông tin là tin về việc bán cho cổ đông nước ngoài giá ABC các kiểu nhưng mà mình chỉ uh, thấy là đối với các nhà đầu tư lớn đó, hiện tại đây không phải là vùng họ có thể còn giao dịch được nữa có chăng là chỉ còn nắm giữ và chờ bán thôi vậy nếu bạn là nhà đầu tư nhỏ thì bạn nghĩ sao nếu bạn nhà đầu tư lướt sóng thôi thì bạn nghĩ là với cái vùng giá hiện tại các bạn giao dịch mua vào thì các bạn kiếm được lời nhiều hơn hay rủi ro thì mình nghĩ là cái phần rủi ro các bạn sẽ sẽ dần dần đối mặt với chuyện đó nhiều hơn nên nhiên nên là đối với trạng thái IDC nó đã tăng một đoạn thời gian quá xa rồi để mình có thể xem xét nó là một cơ hội giao dịch tốt nhất là nên bỏ qua kệ nó tăng gì kệ nó đó bỏ qua IDC thì những cổ phiếu khác còn lại thì sẽ là sẽ là gì là cơ hội không để tiếp tục mình kiểm tra KVC KVC thì sau một giai đoạn là test lại vùng quanh là 48 đến 950 thì đang bật đang bật hôm nay thì lại bị chốt lời khi mà giá tăng xe thì mọi người cứ lưu ý là khi mà giá tăng xe thì cái lực bán của KVC nó sẽ xuất hiện và việc của mọi người nên chờ những cái vùng hỗ trợ có thể có xuất hiện đối với KVC để các bạn giao dịch bây giờ trạng thái này là trạng thái chốt lời ngắn hạn nha rồi uh, NTC thì sao NTC bật lên từ đáy và trơn thành xu hướng trơn thành xu rồi đối với nhóm tiếp theo như là uh, D2D D2D đang vượt đỉnh nè vượt đỉnh trong quá khứ nè đây là D2D vượt đỉnh nè và bây giờ đang là trong giai đoạn gì? Giờ tăng giá thì quá trình này quá trình điều chỉnh lại của D, D2D thôi các bạn vẫn follow xu theo D2D để các bạn giao dịch được một cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu SSC cũng đang là trong vùng điều chỉnh bật lên thì hoàn toàn các bạn có thể dư theo xu hướng đối với SSC được đây là vùng điều chỉnh và đang bật lên của SSC rồi uh, uh, những cổ phiếu bất động sản khác thì hoàn toàn ở đây các bạn thể tham khảo và lưu ý là các bạn nên tập trung những cổ phiếu là có xuống tăng mạnh thì nếu như các bạn muốn tham khảo thử thì hoàn toàn có thể mình sẽ check một cái là những cổ phiếu bất động sản nào đang có xu hướng tăng khi mình quét đây thì nó ra những cổ phiếu bất động sản có xuống tăng như là KBC nè ITA nè uh, ờ, VGC nè PHR nè PHR đang xuống tăng nè rồi uh, ờ, DTD nè HU4 nè HU4 là như ở Thanh Hóa vẫn đang xuống lên nè rồi đến nhóm uh, ờ, SNL SSL SNZ rồi DHD khá nhiều cổ phiếu có xuống tăng thì khi các bạn liệt kê như vậy xong thì còn tùy lại khẩu vị của bạn mức độ hiểu biết của bạn về nhóm cổ phiếu này để các bạn giao dịch đó là đây là cái chia sẻ của mình về nhóm bất động sản công nghiệp Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của nhóm bất động sản công nghiệp của anh Văn ạ. Tiếp theo em thấy ờ, nhà đầu tư Thanh Duy có câu hỏi về điểm mua cho các cổ phiếu GEG e và cổ phiếu HHV ạ. Ừ. HHV thì thuộc nhóm bất động sản. Thì HHV là là cổ phiếu nếu như điều chỉnh lại hoàn toàn các bạn có thể là có cơ hội mua vào đây là đang trong giai đoạn điều chỉnh lại đúng không thì hoàn toàn đây là cái cơ hội để các bạn có thể căn một trong hai ngày tới để các bạn có điểm mua để mua là cái vùng mà nó đã vượt qua thì nó test lại tại vì xu thế của nó đang bắt đầu hình thành đang bắt đầu hình thành và lưu ý là đang bắt đầu hình thành thì hoàn toàn có thể các bạn có thể mua tham gia thử mua thử nghiệm khi mà giá bắt đầu hình thành xu hướng đó là đối với HHV còn cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì nhờ, nhờ nguyên nhờ Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu GEG e ạ, Điện Gia Lai đã tăng trần hôm e nay thanh khoản. GEG e thì mình cơ bản là mình check xuống cho mọi người nha. Đây là xuống đang bắt đầu hình thành. xuống đang bắt đầu hình thành của GEG thì nó cùng nó trùng thời điểm với nhóm ngành liên quan đến những ngành điện hoặc là xây dựng điện nó cũng đang tăng thôi. Điện Gia Lai thì xây dựng điện nó cũng đang tăng thì các bạn hoàn toàn là follow theo xuống này. Các bạn hoàn toàn có thể follow theo xuống này ngoài ra thì có một số cổ phiếu ngành điện khác ngành điện và xây điện đang là tốt ví dụ như BC1 nè BC1 đang là duy trì xuống tăng từ trước giờ nè rồi BCG nè đó vẫn đang duy trì xuống tăng nè rồi uh, ví dụ như xây dựng điện mà có VNE nữa là VNE hôm nay tăng trần nè đó thì một số cổ phiếu như vậy để các bạn follow để các bạn theo dịch theo xu hướng là nhóm này vẫn đang là nhóm tích cực nhóm tăng giá bình vững ví dụ TV2 nè cũng đang là hôm nay TV2 cũng tăng 6 phần trăm nè đó thì là nhóm này đang là nhóm hút dòng tiền và và duy trì là tăng giá vâng tiếp theo ờ, vâng ờ, tiếp theo là câu hỏi về ờ, nhóm chứng khoán ạ. các nhà đầu tư đang muốn hỏi điểm mua của các cổ phiếu chứng khoán như là SSI VCI, SRS hay là VND thì anh Văn có thể chia sẻ với nhà đầu tư quan điểm về nhóm chứng khoán đúng không ạ? Ờ, nhóm chứng khoán thực ra là đang có một cái lợi thế là thanh khoản của thị trường đang ngày càng mạnh lên trở lại đang ngày càng mạnh lên trở lại và nếu thị trường vẫn tiếp tục như vậy sôi động thì nhóm chứng khoán sẽ vẫn tiếp tục là cơ hội giao dịch vậy vấn đề tiếp theo của bạn là các bạn cần kiểm tra cơ hội mua đúng không để mua của nhóm chứng khoán đúng không thì bạn bắt đầu kiểm tra là cổ phiếu này đang có xu hướng tăng tăng mạnh thì đây chắc chắn đầu tiên phải là VND rồi VND thì sau một nhịp tăng mạnh mẽ từ vùng 55 lên đến chạm vùng 70 71 thì cổ phiếu đang bắt đầu điều chỉnh thì các bạn hoàn toàn có thể chờ thôi chờ quá trình điều chỉnh này nó kết thúc là các, là các bạn đã bắt đầu giao theo xuống đối với VND rồi cổ phiếu thứ hai là ví dụ trong danh sách này nó khá nhiều đi là nó tùy thuộc vào thanh khoản thì ví dụ một số cổ phiếu mà nó phù hợp với nhóm vốn hóa trung bình đi ví dụ nhóm vốn hóa trung bình nha thì các bạn thấy là CTS nè CSS đang duy trì là tăng mạnh mẽ này. thì họ follow đối với CSS rồi uh, follow thôi chưa có điểm mua đâu rồi BSI là hôm qua có điểm mua nè qua hôm kia là có điểm mua theo xuống nó BSI này rồi uh, đối với cổ phiếu như là như là là, là BSI nè uh, ờ, TCI nè TCI nè cổ phiếu chứng khoán khác nè đó nó cũng đang duy trì điểm tăng AB ABS thì thực ra là đa số là đang duy trì đã tăng hết à, nó mới bắt đầu chỉnh điều chỉnh thôi mà nó mới bắt đầu giảm điểm trong ngày hôm nay thì mọi người thấy là một cái đà giảm điểm nó xen kẽ lẫn nhau nên dẫn đến là chưa thật sự rõ ràng là giá sẽ điều chỉnh về đâu hết để bật lên trở lại nên là các bạn phải follow kỹ cái nhịp này và có thể may ra là khoảng thứ ba lần sau như một review thị trường thì biết đâu nó sẽ xuất hiện điểm mua của nhóm chứng khoán và mình chia sẻ đến mọi người còn đối với trạng thái các bạn đang có cổ phiếu chứng khoán các bạn hỏi mình có bán không thì mình có lời chia sẻ là nếu như các bạn đi theo xu hướng dài thì hiện tại là nhóm chứng khoán chưa có tín hiệu gì xấu để bán còn nếu các bạn giao dịch uh, gọi là theo sóng giao dịch uh, active trader tức là, là bạn giao dịch người là giao dịch chủ động thì khi mà thị trường đang báo những tín hiệu mà về việc hút chồng tiền ra rồi uh, việc là nhóm chứng khoán đang bắt đầu chậm lại đà tăng thì họ toàn có thể thì các bạn chốt lời một phần và chờ quá trình điều chỉnh xảy ra thì các bạn mua lại sau đó là đối với nhóm chứng khoán dạ vâng tiếp theo nhà đầu tư có câu hỏi với cả một số cổ phiếu nhóm thủy sản như là ANV, VHC hay là ID e thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm kỹ thuật cũng như là câu chuyện của nhóm ờ, thủy sản không ạ? Ừ, nhóm thủy sản là một nhóm hay và tăng mạnh nhất trong thời gian qua phải là VHC nhưng mà để gọi là tăng ban đầu một giai đoạn tăng mạnh mẽ trong khoảng ờ, từ đầu tháng 11 đến giờ từ đầu tháng 11 đến giờ thì nó lại là câu chuyện của CMX CMX nè rồi uh, à, ANV nè rồi còn của uh, à, ACL đấy thì một số cổ phiếu vậy thì nó có một cái cái điều là à, đặc thù là những cái doanh nghiệp này á thì uh, nó mang tính chất là vốn hóa vừa và nhỏ vừa và nhỏ quy mô vốn hóa vừa và nhỏ nên như đó nó hợp khẩu vị của thị trường và nó hình thành cái chu kỳ tăng giá tiếp theo ví dụ nó hình thành sau quá trình tích lũy thì nó nó tăng giá rồi ví dụ ANV cũng y chang vậy cũng là quay quay quá trình à, tái tích lũy lại và tăng giá hoặc là CMS cũng qua là quá trình tích gì tích lũy khá dài và bây giờ tăng giá ờ, nên cái điểm khởi đầu hình thành xu hướng này nó hút dòng tiền và nó đẩy giá của phiếu tăng mạnh nó là giá của phiếu tăng mạnh À, ngoài ra cái câu chuyện tiếp theo là câu chuyện liên quan đến việc giá lương thực thực phẩm ở Trung Quốc tăng mạnh giá lương thực thực phẩm ở Trung Quốc tăng mạnh nó cũng là một cái yếu tố mà nó là catalyst chất xúc tác để cho uh, nhóm các nhóm liên quan xuất khẩu lương thực thực phẩm uh, thủy sản ở Việt Nam coi như là có động lực để tăng giá có, có kỳ vọng để tăng giá còn trên thực tế là những doanh nghiệp là xuất khẩu thủy sản ở sang Trung Quốc mình phân lớp ra thì nó sẽ khác Ờ, nó sẽ chi tiết hơn nó sẽ phù hợp hơn nó sẽ đúng đắn hơn nhưng mà đây mình nói riêng về nhóm ngành thủy sản thì đó là ba cổ phiếu CMX nè uh, ờ, CMX ACL ACL và uh, ờ, ANV là đang có duy trì đà tăng và đang và vẫn đang tăng nếu các bạn hỏi là mua hay không thì nếu các bạn hỏi mình hôm qua thì mình sẽ báo mua đối với ANV rồi còn hôm nay á, thì trạng thái là HLT cộng thì mình nắm giữ thôi chứ mình không mua được giá nữa ngoài ra thì trong nhóm này thì có một uh, thành viên mà từng giữ FMC FMC nên mình sẵn sàng mình chia sẻ luôn là pan pan thì các bạn thấy là giá vượt vùng kháng cự những cái vùng kháng cự một con tròn này đó thì khi mình giá vượt vùng kháng cự xong sẽ hình thành cái đà tăng giá theo xu hướng đúng không thì các bạn cần kiểm tra rõ là khi mà giá vượt qua xuống như vậy thì các bạn chỉ chờ những vùng điều chỉnh nó xuất hiện đối với cổ phiếu ban để các bạn mua thì giá mục tiêu có thể quanh đâu đó khi mà giá chặn lại vùng đỉnh cũ thì sẽ có phản ứng vùng đỉnh cũ khoảng năm 2018 thì bây giờ giá khoảng 38 cho đến 45 thì target price của mọi người nó cũng khá xa nó cũng khá hấp dẫn nên mọi người đi theo xu hướng đối với nhóm nhóm cổ phiếu như là ban luôn thì đó là một số chia sẻ về nhóm cổ phiếu di sản gửi đến mọi người Dạ vâng. À, tiếp theo em thấy ở đây là có khá là nhiều câu hỏi liên quan đến nhóm bất động sản nhà ở. Thì anh Văn có thể chia sẻ nhận định của anh về nhóm bất động sản nhà ở, xu hướng của nhóm và đặc biệt là sau khi là phiên mùng 3 tháng 11 là rất là nhiều cổ phiếu bất động sản giảm mạnh thì hầu thì một số một số cổ phiếu bất động sản là hầu như là đã hồi phục hoặc là thậm chí là vượt lại so với cả cái đỉnh thiết lập hồi tháng 3 ngày ngày 3 tháng 11 rồi ạ. Thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm về các cổ phiếu đấy không ạ? Cũng như là nhóm Đúng ngành. Rồi ờ, sau khi uh, dòng tiền được phân hóa ra một phần qua nhóm ngân hàng qua nhóm dầu khí và nhóm ừ, và một số nhóm khác ngành con như là thủy sản nè như là cạn nè thì bây giờ dòng tiền lại cần phơm là quay trở lại lại xác nhận là quay trở lại đối với nhóm cổ phiếu uh, uh, thuộc bất động sản thì các bạn thấy ở trong đây thì nó có một số nếu mà xét ra hôm nay tăng giá nha hôm nay tăng giá thì các bạn thấy là cũng khá nhiều cổ phiếu mà đình đám nổi bật ví dụ như thanh khoản cao có FLC đi hôm nay vượt đỉnh hôm nay có FLC đang vượt đúng không thanh khoản rất cao rồi uh, tiếp tục là như là uh, cổ phiếu uh, ờ, CO e đó. rồi dưới thì sẽ có một số doanh nghiệp khác thì bắt đầu mình mình chọn lọc đi thì thay vì mình chọn như vậy thì mình sẽ sẽ, sẽ làm một cái, cái điều chỉnh chút xíu cho mọi người đây mình sẽ điều chỉnh những cổ phiếu nổi bật của nhóm bất động sản thì khi mà làm như vậy xong thì các bạn thấy là có ví dụ như NDN NDN thoát khỏi cân giá nè thoát khỏi cân giá đang hình thành cái đà tăng giá mạnh mẽ của NDN thì bạn follow và ký là NDN vẫn tăng từ 2020 đến bây giờ tăng rất mạnh mẽ và nếu mà về khung ngày thì các bạn thấy là giá thoát khỏi cân và test lại thì đang xuống tăng đó là NDL ngoài ra một số thương hiệu nổi tiếng số thương hiệu nổi tiếng mà các bạn vẫn yêu thích như KDH thì hôm nay bật lên từ vùng hỗ trợ hôm nay bắt đầu bật lên từ vùng hỗ trợ kết thúc quá trình là điều chỉnh rồi năm long xe năm long xe thì phải năm long đó hôm nay bắt đầu kết thúc quá trình điều chỉnh và bật lên từ vùng hỗ trợ năm long này. CI là vượt đỉnh CA là vượt đỉnh vượt đỉnh của năm 2021 thành thành và năm 2020 2019 những cái vùng là vùng đỉnh của nó là bắt đầu vượt lên và dẫn đến là cái cái vùng mà có thể gọi là đỉnh cũ trở lại của CA nó quanh đâu đó khoảng là 35 đó thì mọi người lưu ý đối với trường hợp CA rồi một số cổ phiếu khác cổ phiếu bất động sản công nghiệp thì mình liệt kê rồi nên mình sẽ không nói cổ phiếu bất động sản công nghiệp mà mình nói ví dụ SCR là SCR là đang bán dự án bất động sản ở khu uh, ờ, TTC Land có một số thông tin như vậy liên quan đến SCR và Sacombank TTC Land nhận các dự án chuyển nhượng từ Sacombank ờ, từ Sacombank kiểu như thế thì vẫn đang duy trì là tăng giá mạnh mẽ nè uh, ngoài ra là ví dụ như EEC nè rồi uh, CKG nè đây là nhà cổ phiếu thuộc ở ờ, khu vực uh, phía nam khu phía nam khu vực gạch giá Kinh giang và đang vẫn đang hình thành xuống tăng và mọi người thấy có một cái kênh giá mình để sẵn không nếu mà giá vượt ra khỏi kênh này mà phá vỡ mà chuyển chuyển hướng đó, thì quá trình tích lũy này xong là giá mình đã tăng mạnh tiếp theo đó là đối với CKG rồi uh, những nhóm cổ phiếu ở dưới thì uh, những bạn nào mà dịch cổ phiếu Benny những bạn nào mà dịch cổ phiếu penny thì các bạn thấy thời gian qua các bạn kiếm được tỷ suất sinh lợi rất là cao lắm tỷ suất sinh lợi rất là cao là do là dòng tiền nó bắt đầu là tập trung vào nhóm penny và nhóm bất động sản nhóm cổ phiếu bất động sản của penny thì đây các bạn sẽ thấy khá nhiều cổ phiếu mà tăng mạnh mẽ như T cộng 3 đi T cộng 3 những cổ phiếu nào tăng mạnh mẽ là những cổ phiếu uh, đa số thuộc penny BV2 nè BV2 các bạn thấy không rồi uh, đây là ví dụ như PRC nè tăng T cộng 3 này, tăng rất mạnh mẽ và đây là nhóm cổ phiếu thuộc Benny này. rồi uh, ở dưới có một số cổ phiếu như là uh, H CRE nè dịch vụ bất động sản nè môi giới bất động sản nè đang hồi phục trở lại thôi cái này không tính nha rồi uh, ờ, QCG đúng không QCG nè BCG đang bắt đầu hồi phục lại nè đó thì đó là là những cái dấu hiệu của việc là dòng tiền nó mang tính chất nhỏ lẻ và đầu cơ và nó tập trung vào nhóm bất động sản và nhóm nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ thì uh, đó là những cái cơ hội giao dịch mà mình muốn gửi đến mọi người ví dụ long điền cũng có nè đất xanh cũng có nè nhưng đa số là cổ phiếu là tăng mạnh rồi nên các bạn phải chờ kiên nhẫn chờ để mua chứ nếu không rất khó để mà mà, mà, mà mua trong giai đoạn hiện tại khi mà căng nguồn mà xin đó, chia sẻ với mọi người là như thế Dạ vâng, tiếp theo ờ, nhà đầu tư Tuấn Phúc có câu hỏi về điểm mua thêm cũng như là nắm giữ đối với cả cổ phiếu PAO và ED ạ. À, đối với PAO, đối với PAO thì thực ra là anh chia sẻ cũng nhiều lần ờ, Nguyên có nhóm nhỉ. PAO thực ra là nhìn vào thì Nguyên cũng thấy là PAO hầu như không có cơ hội để giao dịch. Tại vì về khung lớn thì thấy là PAO đang trong dịch kênh quay là chính còn về trạng thái về fundamental của bao thì bao đang là có giá khí đầu vào khá cao mà giá điện xuất ra thì lại là theo theo theo theo theo giá của EVN nên giá biên lợi nhuận của bao không tốt trong nhóm liên quan đến sản xuất điện bằng nhiệt điện và thạch nhiệt điện đó, thì có điện khí và điện ga điện khí và điện than đó. thì nếu như các bạn đã hỏi bao thì mình sẽ liệt kê cho bạn ví dụ QTB này, à, nhiệt điện Quảng Ninh này, thì đây là một cổ phiếu duy là đang có cái cơ hội đang có cơ hội giao dịch là do nó hình thành xu hướng thì các bạn cũng thấy là mấy lần quá trình tích lũy đúng không bật lên hôm nay bật lên là cổ phiếu này còn lại những cổ phiếu khác như là như là HND đi HND đang xoay quay là chính rồi BBC là hầu như đang xoay quay là chính đang xoay quay cân lớn là chính chứ thực ra không có cơ hội còn NT2 là chẳng qua liên quan đến việc là là là có những cái khoản ờ, bất thường nên dẫn đến là NT2 duy trì là hình thành là tăng giá còn ờ, một số cổ phiếu khác liên quan nhóm điện nếu các bạn hỏi nhóm điện thì các bạn check nhóm điện thì các bạn thấy như thủy điện thì sẽ được ưu tiên hơn thủy điện được ưu tiên hơn trong xuyên suốt thời gian qua và đã tăng giá hơn tức hơn ờ, TBC các kiểu thì đây là những cổ phiếu thủy điện vẫn mang tính chất là đầu tư tích lũy hơn là đầu cơ đó thì một số góc nhìn chia sẻ về nhóm điện uh, chia sẻ với mọi người như thế ngoài bao thì hỏi VRE nữa đúng không ờ, Nguyên đúng rồi VRE thì bản chất là VRE là cổ phiếu nó thỏa nó bị hai điều kiện gì một là nhóm vốn hóa lớn một là nhóm vốn hóa lớn hai là nó không có xu hướng tăng nên cho nên nó không phải là cơ hội giao dịch luôn thì mọi người chỉ cần liệt kê những cái yếu tố mà nãy mình đã đã đã, đã chia sẻ với mọi người ở ờ, uh, vốn hóa của nó tầm vốn nào thứ hai nữa là liên quan đến việc nó có xu hướng hay không đó thì khi bạn chỉ cần kiểm tra hai yếu tố thôi thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn lọc được uh, các bạn hiểu được trạng thái cổ phiếu của mình nó đang ở vùng nào luôn dẫn đến là VGE thật sự không phải câu duyệt và các bạn nên nếu có thì các bạn nên uh, tập trung cần bán để tối hóa dòng tiền của mình hơn tức là giữ giữ phần tiền của mình hoặc là chuyển tiền của mình vào những cơ hội yêu thực sự Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Kiên Đỗ có câu hỏi với anh Văn về xuồng nắm giữ với cả cổ phiếu LSS và GMD ạ. LSS cổ phiếu cổ phiếu giai lận đường trong thời gian qua thì nếu các bạn đã mua và nắm giữ thì tại LSS đã hình thành xuống tăng và trong giai đoạn hiện tại đang điều chỉnh thì quá trình điều chỉnh này này đang bắt đầu thì hoàn toàn nó sẽ có những cái rung lắc rung lắc nhất định nhưng mà về xu hướng chính của lợi thì vẫn đang là xuống tăng nên các bạn hoàn toàn có yên tâm nắm giữ được hoàn toàn yên tâm nắm giữ được trừ khi trạng thái là giá bất tiếp tục suy yếu và có thể gãy cái vùng hỗ trợ thì đó thì mới cần phải check được fix tức là cần chốt lời còn tại là xu hướng nó vẫn có thì việc của bạn là nếu các bạn muốn tăng tỷ trọng thì các bạn nên chờ những điểm mà nó nó điều chỉnh để các bạn có thể mua vàng đó là là là, là, LSS còn ờ, đối với cổ phiếu khác là cổ phiếu cổ phiếu tiếp theo là cái gì Simadep là ngành cảng biển đúng không cảng biển thì đối với trường hợp của cảng biển á, thì các bạn để ý nè đây là trạng thái của Simadep bật lên thoát khỏi cảng và bây giờ retest lại bây giờ retest lại thì đa số là thanh khoản đều ở mức thấp thanh khoản mức thấp uh, ờ, CMF thì nó bị một cái yếu tố rất là không may mắn là nó thuộc nhóm vốn hóa lớn nên là dù đã cố gắng dù đã cố gắng vượt đỉnh thì nếu mà so sánh với nhóm vốn hóa lớn nha so sánh với VN30 dưới VN30 dưới thì uh, ờ, CMF đang mạnh hơn VN30 đi thì uh, ờ, CMS đang mạnh hơn đang mạnh hơn viên viên 30 thì nó cũng là một điều ít ra là phong tích cực của Simonet thì các bạn hoàn toàn có thể là chờ đợi cái gì đó chờ đợi vào việc là cái kỳ vọng kỳ vọng mình đầu tư vào Simonet đến từ đâu kỳ vọng đầu tư của Simonet đến từ việc là quý tư sẽ là một quý xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ nữa của uh, nền kinh tế Việt Nam và phí dịch vụ càng tăng rồi càng Semalink của doanh nghiệp uh, ờ, CMF đi vào đã hoạt động đã và đang hoạt động full công suất nó sẽ tạo ra so với chính nó trong năm 2014 một cái gap rất là lớn về tăng trưởng thì theo như bản thân mình đánh giá thì quý 4 vẫn tiếp tục là một quý mà CMF sẽ báo cáo các doanh cực kỳ ấn tượng cho mọi người và dẫn đến thúc đẩy là đánh giá thì những cái chuyển động này thì mọi người thấy nó đang là perform mạnh hơn so với VN30 và dòng tiền thì nó vẫn duy trì vào đều đặn ở cổ phiếu này thì dẫn đến là cái cơ hội giao dịch ở CMF hoàn toàn có cho mọi người hoàn toàn có trong người và thực ra là quá trình test lại cái vùng mà nó vượt như vậy là quá trình là mình đánh giá đây là cơ hội đang có để mình có thể giao dịch được Dạ vâng à, tiếp theo chúng ta có một câu hỏi về uh, đến từ quan sát của nhà đầu tư Phạm Quang Hưng em nghĩ là một quan sát khá là hay khi nhà đầu tư Quang Hưng muốn hỏi uh, cụ thể với cả cổ phiếu PNJ khi mà biên độ dao động giá uh, trong ngày của PNJ trong các phiên vừa rồi là có phải là bất thường không thì như anh chị cũng đã biết thì PNJ hôm nay là giá cao nhất là giá trần và giá thấp nhất là giá đỏ thì anh Văn có thể đánh giá giúp các nhà đầu tư về trường hợp này không ạ? Ờ, đối với trường hợp cổ phiếu BNJ thì thật sự là anh không có nhiều anh không để ý nhiều thông tin về giao dịch của BNJ thật và cái này các bạn phải view lại về yếu tố cơ bản của doanh nghiệp rất là nhiều nhưng mà trạng thái của BNJ ấy, nếu mà về về chu kỳ theo xu hướng nha thì xu hướng này đang là di dưỡng tăng và đối một quý 3 mà lỗ và mọi người đang kỳ vọng vào việc là giá vàng thế giới đang tăng và giá vàng trong nước Việt Nam đang tăng và kỳ vọng vào việc là là là là mùa quý 3 em phải mùa quý 4 và quý 1 là thường là mùa cưới là mùa cao điểm về dân số của BNG nên dẫn đến là nó sẽ tích dồn lợi nhuận vào cho BNG trong quý này là để tổng lực tăng giá thì đó là những cái catalyst cái chất xúc tác để cho giá tăng nhưng mà lưu ý khi mà giao dịch các bạn phải hết sức lưu ý là các bạn đặt ra yếu tố fundamental nhưng mà khi mà giao dịch ấy, thì mình phải hiểu là trạng thái cổ phiếu đang như vùng nào vùng này đang là vùng định thì tất nhiên là về nguyên tắc nha giờ vùng định thì rung lắc là bình thường và rung lắc càng mạnh thì chứng tỏ điều bất thường đang xảy ra và bất thường theo dưỡng xấu tự thế là khi mà rung lắc như vậy tốt nhất là mình nên ngồi xem thôi quan sát thôi chứ mình đừng nên hành động gì đối với cổ phiếu BNG đó là một số chia sẻ của mình về cổ phiếu BNG Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Văn vì chia sẻ vừa rồi về cổ phiếu PNG ạ. À, tiếp theo câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đó là câu hỏi của nhà đầu tư Diễm My hỏi uh, anh Văn là có nên giải ngân vào CTI và HHS lúc này không ạ? Ờ, CTI và HHS CTI thì uh, là một doanh nghiệp phát triển hạ tầng có tiếng uh, gọi là có thương hiệu ở khu vực Đồng Nai nha ở khu vực Đồng Nai và nếu như các bạn theo dõi ở đây các bạn nhìn vào chạc mà mình vừa bật ở đây thì cái giai đoạn xấu nhất của si nó qua rồi nhìn có vẻ là qua rồi và bắt đầu đang là tích cực mạnh mẽ trở lại từ tháng 9 đến bây giờ và từ câu chuyện đầu tư công nó xuất hiện thì ok đó là một cái tín hiệu còn ngược lại á, thì các bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về các hoạt động kinh doanh của CTI nó ủng hộ trong chuyện này hay không còn ờ, về mặt giao dịch thì ngắn hạn CTI đang là đã tăng lên rất tốt và trong ngắn hạn thì không có chưa có điểm vào nếu mà ai, anh chị nào đang nắm giữ thì anh chị yên tâm nắm giữ cổ phiếu này thì Catalyst cái chất tác cho câu chuyện về đầu tư công cho việc là khu trọng điểm khu Đồng Nai thì vẫn còn rất là nhiều và biết đâu biết đâu cái này là một trở thành một xương lớn cho CD quay lại cái vùng cũ là vùng 30 thì sao đó là một cái cơ hội chia sẻ đối với mình về CD cổ phiếu thứ hai là gì nguyên nhỉ HHS HHS thì ờ, là cổ phiếu mà mang tính chất là đầu cơ và đánh đóng khá nhiều à, đã hình thành xuống tăng đã hình thành xuống tăng và các bạn chỉ follow xuống tăng của HHS thôi về khung tháng này các bạn thấy là đã hình xuống tăng thì việc khi mà hình thành xuống tăng rồi thì cái đỉnh ngắn hạn thì còn lại là liên quan đến chu kỳ giá vừa vừa qua thôi đấy, thì các bạn cứ follow cái, cái những cái cây giao dịch này của HS Xuống tăng rất tốt xuống tăng của HS đang rất tốt và nếu như anh chị nào mà có tính chất và kỹ năng đầu cơ cao thì hoàn toàn có thể giao dịch được rồi uh, anh cũng uh, um, đó là những chia sẻ của của Văn về thị trường và các lớp cổ phiếu và tư vấn chia sẻ mọi người à, chúc mọi người có những cái buổi giao dịch tiếp theo à, thứ sáu và những ngày tuần sau à, thật sự hiệu quả và tốt đến từ việc tư vấn và chia sẻ của mình xin hết ạ mời nhìn lại cho nguyên Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Văn rất nhiều về phần uh, chia sẻ vừa rồi và em cũng uh, xin được uh, uh, nhắc tổng hợp lại những cái ý chính của phần chia sẻ của anh Văn đó là nhà đầu tư tại giai đoạn này thì nên chú ý vào việc tối ưu hóa dòng tiền của mình. Uh, mình có thể nhìn sang các cái cổ phiếu vốn hóa trung bình và có đà tăng tốt ví dụ như là các cổ phiếu bất động sản hay là dầu khí như anh Văn có nói đầu chương trình cũng như là mình cần phải thận trọng với cả các cổ phiếu ví dụ như là ở nhóm ngân hàng hay là nhóm thép. Uh, trước khi uh, Kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu với cả các nhà đầu tư về các khóa học hiện tại của VN Direct. Như anh chị có thể thấy trên màn hình thì em cũng có chia sẻ qua ở đầu chương trình và giữa chương trình về khóa học đi trade là khóa học giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch chứng khoán của mình và được làm việc với các chuyên gia của VN Direct để mình có thể nhận diện những cái cơ hội đầu tư cũng như là tăng cái hiệu suất đầu tư của mình lên. Ngoài ra thì VN Direct cũng có các khóa học khác. Các nhà đầu tư có thể làm việc trực tiếp với các chuyên gia, ví dụ như là khóa Digo Life là khóa con đường sức khỏe tài chính giúp các nhà đầu tư có thể hoạch định được cái kế hoạch tài chính cá nhân theo mô hình thấp tài sản của VN Direct. Khóa học thứ hai đó là khóa đi go đi stock giúp các nhà đầu tư có thể tìm hiểu ờ, được cách nghiên cứu một doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư của mình. Khóa thứ ba là khóa nền tảng chứng khoán chuyên nghiệp là sẽ trang bị cái kiến thức cơ bản cho các nhà đầu tư về thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như là để nhà đầu tư có thể tự tin đưa ra cái quyết định đầu tư của mình. Và khóa cuối cùng là khóa đi go đi well